Nhận định, phân tích, soi kèo, biến động tỷ lệ kèo trận Malaysia gặp Thái Lan diễn ra vào lúc 19 h 30 hôm nay, ngày 10 tháng 1. Việt Nam đã đặt vé vào chung kết và giờ chính là lúc mà chúng ta chờ đón đối thủ tiếp theo. Có lẽ Thái Lan sẽ là cái tên được mong đợi hơn bởi vì đây sẽ là một trận chung kết trong mơ giữa hai nền bóng đá mạnh nhất Đông Nam Á. Với tỷ số tạm thời là 1-0 nghiêng về Malaysia, đội chủ nhà vẫn còn nguyên cơ hội hoàn thành nhiệm vụ lọt vào chung kết AFF Cup 2022 bởi vì lượt về họ có điểm tựa là sân nhà. Ngay cả khi làm khách thì Thái Lan cũng đã cho thấy được họ đã vượt trội về trình độ kiểm soát bóng với 72,3%, vượt xa Malaysia vốn chỉ có 27,7%. Ngoài ra, hàng công của nhà đương kim vô địch cũng tung ra được tổng cộng là 4 cú sút trung đích. Trong khi đó, Malaysia chỉ có một lần. Điều mà họ thiếu có lẽ là sự sắc bén trong dứt điểm và một chút may mắn. Ở trận lượt về này, họ sẽ có cơ hội để sửa sai. Nhìn chung thì Thái Lan vẫn chứng tỏ rằng họ đã hội tụ đủ yếu tố để giành chiến thắng. Bởi vì đội bóng này sở hữu những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, bản lĩnh và thừa độ quái. Malaysia có thể chơi bùng nổ, nhưng mỗi khi gặp khó khăn, họ thường nhanh chóng đánh mất mình. Đặc biệt là khi không có lợi thế sân nhà. Họ đã thua dễ 0-3 ở Việt Nam là một minh chứng rõ ràng nhất. Thực tế, nếu đánh giá tổng thể thì Thái Lan đã có một trận đấu không đến nỗi nào ở trên sân của Malaysia. Huấn luyện viên Paul đã thừa nhận dứt điểm chính là vấn đề cần cải thiện của Thái Lan ở trận lượt đi. Với thất bại 0-1 ở sân khách, Thái Lan cần phải thắng cách biệt là hai bàn ở lượt về thì mới có thể giành vé đi tiếp. Ngoài ra, nếu để đối thủ ghi thêm một bàn thắng ở sân nhà thì cơ hội để voi chiến đi tiếp là rất mong manh. Rõ ràng Thái Lan đang gặp bất lợi lớn ở trận lượt về tại sân nhà. Lúc này thì đội chủ nhà không còn đường lùi. Đội quân của huấn luyện viên Polking chỉ còn một con đường duy nhất, đó là phải tấn công để tìm kiếm những bàn thắng. Nhưng chính việc mải mê dâng cao tấn công cũng sẽ có thể là một con dao hai lưỡi khiến Thái Lan phải trả giá. Những bài học trong quá khứ vẫn còn nguyên giá trị đối với Thái Lan. Thêm một trận đấu khó khăn đang đợi thầy trò huấn luyện viên Polking. Và chúng ta hãy thử xem lần này voi chiến sẽ phá dớp không thắng trước khắc tinh Malaysia bằng cách nào về phong độ và lịch sử đối đầu của hai đội. Có 9 trong 10 bàn thắng mà Malaysia ghi được ở giải lần này diễn ra tại Bukit Jalil. Họ chỉ có một bàn ở sân khách trước Myanmar. Thống kê này chỉ ra được điểm yếu khi sai nhà của Bầy Hổ. Trong 10 chuyến hành quân xa gần nhất thì họ đã để thua 5 và thắng 5, nhưng chỉ là các chiến thắng trước những đội yếu như là Philippines, Myanmar hay là Campuchia. Chiến thắng đáng nói nhất của đội bóng áo vàng chính là trên đất Thái Lan. Trận đấu thuộc giải giao hữu Kings Cup mới đây. Còn lại là những trận thua, thậm chí là thua rất đậm trước các đội mạnh hơn như là Việt Nam, hai lần thua với tỷ số 0-3, Uzbekistan và Jordan. Thậm chí là ở trên sân của Singapore thì Malaysia cũng trắng tay. Trái ngược với đó là mạch 8 trận thắng liên tiếp tại Bukit Jalil. Có thể khẳng định rằng Malaysia trình diễn hai bộ mặt khác nhau hoàn toàn khi làm chủ và làm khách. Do vậy mà trước mắt họ sẽ là 90 phút đầy khắc nghiệt cho Thái Lan. Thực ra thì Thái Lan cũng chưa thực sự ổn định ở sân nhà. Nhưng bước vào giải đấu họ đã tìm được điểm rơi phong độ cao nhất. Vì vậy mà họ đã đẩy lùi những kết quả kém cỏi trước Bahrain hay là Đài Bắc Trung Hoa. Điểm tựa của Malaysia ở trận đấu tối nay chắc chắn là lợi thế dẫn trước 1-0 cùng với cái duyên khi gặp Thái Lan bởi vì họ đã rất nhiều lần gieo dầu cho người Thái. Ngoài chiến thắng ở Kings Cup thì vào 4 năm trước Malaysia cũng đã thắng khá may mắn khi mà Adisak đá hỏng quả phạt đền ở cuối trận. Những thông tin lực lượng của hai đội Hai bên có thể đưa ra lực lượng mạnh nhất. Thái Lan đón tin vui trước giờ xung trận khi nhiều cầu thủ bị quá tải của họ đang có dấu hiệu phục hồi tốt. Trong khi đó Malaysia đón trở lại Azim. Hậu vệ đã hoàn thành án treo giò hai trận do thẻ đỏ ở trận thua Việt Nam. Lúc này thì trận địa phòng thủ của Malaysia sẽ càng được củng cố Hai bên đã sẵn sàng cho 90 phút cam go phía trước và chắc chắn rằng nhiều người hâm mộ Việt Nam cũng đang mong đợi Thái Lan lật ngược tình thế để làm nên cặp chung kết trong mơ. Với đội hình dự kiến của hai đội, tuyển Thái Lan với sơ đồ dự kiến là 4-4-2. Các cầu thủ dự kiến Kittipong Futachik, Sufanan Burirat, Grissada Kaman, Pansa Hemvibon, Salalak Hyperakon, Ekanit Panja, Therathon Bulmathan, Sarek Yojen, Bodin Phala, Adisak Raison và Teresin Dangda. Tuyển Malaysia với sơ đồ dự kiến là 4231. Các cầu thủ dự kiến Sihan Hami, Fali Malan, Dominic Tan, Sharon Nazem, Juventian Vengadisan, Brendan Gan, Stuart Winkin, Safawi Rashid, Faisal Halim và Aguero. Những thông tin bên lề đáng chú ý. Đội tuyển Malaysia thắng 4 và thua 1 ở 5 trận đấu mới đây. Đội tuyển Thái Lan thắng 3, hòa 1 và thua 1 ở 5 trận gần nhất. Malaysia không thua ở cả 5 trận đối đầu vừa rồi trước Thái Lan, trong đó có 3 trận thắng. Malaysia vượt kèo thành công 3 trên 4 trận gần đây. Biến động tỷ lệ kèo nhà cái Kèo trận Thái Lan Malaysia lần đầu tiên được niêm yết là vào lúc 1 giờ 5 phút ngày 8 tháng 1. Thời điểm đó nhà cái đánh giá cơ hội thắng kèo của voi chiến là cao hơn qua mức kèo chấp là 1, 1 trên 4 trái theo handicap. Đặt kèo voi chiến ăn 0,93 và đặt cửa Malaysia ăn 0,89. Sau hơn 2 ngày lên kèo và trải qua nhiều phiên giao dịch nhưng tỷ lệ kèo vẫn không có bất kỳ sự thay đổi nào khi vẫn đứng đỉnh là Thái Lan chấp 1, 1 trên 4 trái Biến động chỉ đến từ tỷ giá ăn tiền giữa hai đầu khi theo kèo voi chiến tăng nhẹ lên thành ăn 0,98 và đặt cửa Malaysia giảm xuống còn ăn 0,84. Điều này cho thấy là người chơi châu Á vẫn đang đặt cửa cho hổ Mã Lai nhiều hơn. Một lần nữa, Thái Lan phải ôm hận cho sân của Malaysia ở trận bán kết lượt đi. Nhiệm vụ của voi chiến lúc này đó là phải vượt qua hổ Mã Lai với tỷ số cách biệt là hai bàn ở trận lượt về. Với đội hình thiếu nhiều ngôi sao thì đây là nhiệm vụ không hề đơn giản bởi vì đội bóng xứ chùa vàng đang thua kèo cả ba trận gần nhất. Trong khi đó thì với việc dẫn bàn cho nên Malaysia sẽ chơi tử thủ ở trận lượt về ngày hôm nay. Với bài trận 7 trận bất bại trước người Thái thì hổ Mã Lai hoàn toàn tự tin cũng sẽ bảo toàn lợi thế mong manh, qua đó ghi tên mình ở trận chung kết. Nên lựa chọn Malaysia với tỷ lệ 1 1 trên 4. Biến động tỷ lệ kèo tài xỉu Lần đầu tiên trận đấu này được niêm yết là vào lúc 1 giờ 5 phút ngày 8 tháng 1. Thời điểm đó, nhà cái châu Á để kèo tài xỉu ở mức là 2, 1 trên 2. Đặt cửa tài ăn 0,99 và theo cửa xỉu ăn 0,81. Sau 2 ngày lên kèo và trải qua nhiều phiên giao dịch, nhưng tỷ lệ kèo vẫn không có bất cứ sự thay đổi nào khi vẫn đứng đỉnh kèo tài xỉu là 2, 1 trên 2 trái. Biến động chỉ đến từ tỷ giá ăn tiền giữa hai đầu khi theo kèo tài tăng lên thành bỏ 0,99 và đặt cửa xỉu ăn 0,79. Điều này chứng tỏ các nhà đầu tư châu Á vẫn đang nghi ngờ khả năng nổ xỉu trận đấu giữa hai đội trong ngày hôm nay. Khoảng cách một bàn là rất mong manh, cho nên Thái Lan sẽ vẫn nhập cuộc đầy thận trọng nhằm tránh bàn thua. Trong khi đó thì Malaysia sẽ nhập cuộc với thế trận là tử thủ nhằm bảo toàn tỷ số. Do đó mà trận đấu giữa đội ngày hôm nay cũng sẽ không có nhiều bàn thắng được ghi. Đây là điều rất dễ xảy ra bởi vì hai lần gặp gỡ những đối thủ lọt vào bán kết của Thái Lan đều kết thúc với không quá hai bàn. Bên cạnh đó thì cả hai lần đụng độ gần nhất dây đội trong khoảng thời gian 3 tháng vừa qua đều kết thúc trong cảnh khô hạn bàn thắng. Nên lựa chọn xỉu tỷ lệ là 2, 1 trên 4. Nhận định và dự đoán kèo phạt góc Ở trận lượt đi, cho dù thất bại về chuyên môn nhưng Thái Lan lại vượt trội ở thông số phạt góc. Cũng không khó hiểu khi mà Thái Lan là đội chiếm lĩnh được thế trận và có tỷ lệ kiểm soát bóng áp đảo so với đối thủ. Ở lần gặp lại ngày hôm nay, người Thái hứa hẹn còn lấn lướt hơn khi họ buộc phải thắng. Thị trường châu Á đã chứng kiến tỷ lệ phạt góc Thái Lan chấp tới 2,5 quả ăn ít. Với Theraton trong đội hình thì đội bóng xứ chùa vàng thường tỏ ra nguy hiểm ở các pha leo biên. Hai hậu vệ cánh của vòi chiến cũng thường xuyên dâng cao, tạo ra áp lực lên các vị trí đối diện phía Malaysia. Nhờ đó mà người Thái mới áp đảo về khả năng phạt góc. Tính trung bình phạt góc của Thái Lan thời gian gần đây có phần nhỉnh hơn nhiều so với của Malaysia. Đội bóng không có hậu vệ cánh chất lượng như là đối thủ. Hơn nữa thì bảng thống kê đối đầu phía trên cho thấy được là cả 4 lần gặp nhau gần nhất thì Thái Lan đều vượt trội ở chỉ số phạt góc. Kèo phạt góc nên lựa chọn Thái Lan. Về góc độ tổng cộng phạt góc thì nhà cái đưa ra mức tài xỉu là 9,5 góc cho cuộc chiến này. Số phạt phạt góc trung bình của hai đội thời gian qua không phải là thấp, đều đặt ngưỡng là tương đối cao. Tính trung bình 10 trận gần nhất, Thái Lan có 7,4 tình huống phạt góc mỗi trận, còn con số đó ở bên phía Malaysia là 5,1. Cộng thêm với việc là 4 lần đối đầu mới đây giữa đôi bên đều có góc tối thiểu là 10 quả, thì lựa chọn tài góc trận này là khả dĩ. Các chuyên gia khuyên nên lựa chọn tài góc. Dự đoán tỷ số phạt góc Thái Lan 8, Malaysia 3.